cái chiếc băng ra đường cái chiếc xe container nó chạy lại đụng ừ, mẹ chạy máu cổ cha con thì chạy máu đầu em con làm chỗ đồ con bò vô nào ba mẹ dạy cả con đi học ừ, con biết không mẹ chết không không muốn vậy đâu con biết mẹ chết là như thế nào không máu chết rồi sao con nhớ không nhớ sao con biết ba mẹ chết Thôi anh nói ba mẹ chết ai bữa con thấy Con thấy sao nói gì cũng nghe Hồi bữa con thấy công an đậu á Hướng xe cấp cứu nữa? Rồi sao con sợ? Con sợ Con gây máu à, Đang đi ở mua bèo Đang ở mua bèo rồi á Thằng em trai nó đi làm bảo vệ rồi đó Nó mới điện là nói à, nghe ông bảo vệ nào điện lại cho nó là con của tôi là bị xe đụng mà không biết chết sống rồi tôi mới nói là giờ cưng ở gần đó cưng chạy đi coi đi rồi ờ, chị chạy ra sao rồi tôi mới chạy lộ một khúc thằng cháu mới đi rước cháu chạy theo rước rồi ờ, đó là nó mới điện thằng em điện lên tái chỗ điện lại là nó giờ hai vợ chồng chết hết rồi giờ hai đứa hai đứa cháu người ta ginh đi mất tiêu đi bệnh viện hết rồi đó là tôi chỉ chỉ đi ra đó là tôi thấy ra đây là tôi, tôi thiếu điều muốn xỉu đó rồi cái anh lập công an bên xã anh mới nói là chị ơi, tôi, bà đứng dậy đi tôi nói bà nghe giờ gia đình có mình bà bà lo cho con cháu hết cả nhà mà hả bà bà mà xỉu rồi ai lo cho tụi nó rồi còn hai đứa cháu nữa rồi tôi mới buông rồi tôi tỉnh vậy luôn tôi nói thôi giờ vậy, ở đây anh lo giùm đi tôi chạy đi con hai đứa cháu tôi rồi đó là đứa cháu chở đi luôn đó chở ra bệnh viện là người ta bóc nó đi đâu có người nhà đâu ra quải thấy nó khóc bù lô bù lô rồi thấy bà nội nhào lại rồi hỏi thằng mà hai chú nó cũng tội nghiệp lắm mới sợ là mình người lạ đi ẩm nó đó cái họ phải bà nội cô hôn nó nó phải rồi người ta mới ra hai đứa này lại rồi hỏi bệnh viện thì người ta nói giờ thì để coi chút xíu coi cha cháu có sao rồi người ta mới cho về người ta coi kỹ lượng là cái người ta nói thôi nó ờ, xước bên ngoài không à bây giờ ờ, nó về đi hắn nước mà thấy nó sốt hay là biểu hiện co giật rồi đó thì đem ngược ra đó là, là lúc đó người ta cho gì đó tôi nói tôi tôi nói cũng muốn chết đứng luôn nhiều đều Nghĩ lại hả con mình chết đứng đây là con mình. à, mình nó còn không biết cái làm sao cái gì nữa mình sao mình chịu nổi. thì lên trên họ đưa lên trên ờ, huyện bắc tân nguyên trên chỗ ờ, cái chỗ bệnh viện đó là nó để mẫu tử thi cho nó đó rồi tôi lên trảnh rồi, rồi, rồi tới tới rồi, rồi rồi có chú nào lại mấy chú lại hỏi vụ hòm bọc rồi đó người nói trăm mốt người nói tám chục chín chục lâm hết rồi có cái ông này nói sao làm chịu đó là hai cái hôm nay đó là tôi nhận hết ông mà chưa trả tiền ông nói cứ là không đi được tính à thì mình lo cho nó chứ đâu có bỏ nó được thì tới đâu lo tới đó chứ gì tôi phía sao cô bây giờ cũng bỏ luôn đó giờ mắt đám này là bỏ cạo luôn đó tính cạo là tới 25 Tết mới nghỉ bây giờ bỏ luôn thì mong muốn của tôi nhờ các tài trợ các ờ, công ty đồ tâm giúp đỡ cho bà cháu tôi người thôi của tôi biết gì đó nó có hiếu lắm hồi đứa nó có hiếu chú quá lắm nó đâu có ờ, hỗn hào gì đâu nhưng nghe tin nó chết rồi trời chú bụng rủng cái trời rồi hai đứa con nữa nữa rồi coi như là chú muốn chết luôn rồi à. chú muốn tự dằn chết cho nó luôn chứ không biết nó là dân giờ chú muốn chết cho rồi chứ khỏe thôi trời giờ, giờ hai đứa nó chết rồi chú còn còn cấm mình sao không đó anh chú già dạ, giờ chú buồn gũng hết trơn giờ chú chịu uống sữa còn hơn cơm cháo vậy nó ừ, có hiếu dữ dời lắm cha nó mà hai chồng nó cự lộn chút xíu là cha giận cái đi cái là phải chạy đi năn nỉ chạy rước về cha nay con rước cha lên mà cha ở với con con không bao giờ con bỏ cha hết trơn cỡ nào con cũng nuôi cha con thương cha con không bao giờ bỏ hết trơn nó hiếu dữ trời lắm ghể minh á ghể ổng cũng vậy nữa đi về quê hen là cũng cái gì cũng biết là cũng có hiếu dữ trời lắm có hiếu lắm hai chồng có hiếu lắm khi nào bỏ chứ dạ. mẹ thì đương không chết hà rồi cái bỏ lại ổng rồi cái nó mới rước ừ, ai không có ai bị gì cần nghề kẻ có chồng có vợ hết người đó có ai đâu trời tôi nghe tin đó là chết rồi là tính là chết bốn đứa luôn là chết hai đứa con luôn là tôi không còn tâm trạng gì đó, là tôi đang nấu cơm là tôi bỏ luôn tôi nói tôi không còn có biết gì tôi chịu luôn rồi là tính vì chó trời trời ơi trời còn bỏ lên đứa thằng con thì chết hai đứa thì bỏ lên đứa thì tới ba đứa lận đứa nó chết rồi rồi cái hồi tôi nghe lại thì còn hai đứa con còn sống trời mừng mừng mà trời trời nói hai chồng nó chết rồi là tôi nói trời trời trời lấy là ba đứa con nữa trời ơi trời tôi hết đổi rồi tôi không còn tâm trạng nữa chứ tôi không còn nó thiệt là không còn ăn còn nói cơm nói nước không còn làm gì được nói hết nói trời trời đứt ruột đứt gan ba đứa nhỏ chịu không nổi